tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá rất là mạnh mẽ ở cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa đầu tuần ở 1865, sau đó nhanh chóng tăng rất là mạnh mẽ, bứt phá lên trên 1009. À, khi thông tin CPI Mỹ được công bố ra, cậu vàng đã có những thời điểm điều chỉnh xuống dưới vùng 1888 nhưng sau đó thì cậu vàng tiếp tục bùng nổ rất là mạnh mẽ do sự bất ổn trên thị trường tài chính và có thể nói là quá trình đầu cơ chạy nước rút của giới đầu tư. Tuần qua xét về thông tin kinh tế thì chúng ta có rất nhiều thông tin từ thông tin kinh tế đến những bất ổn về hệ thống ngân hàng trên thị trường tài chính. Xét về thông tin kinh tế thì ngày thứ ba tâm điểm chú ý của chúng ta chính là lạm phát của Mỹ. Thì như chúng ta biết, lạm phát của Mỹ uh, tháng 4 tháng uh, ờ, 2 có tăng 0,4% so với cùng kỳ tháng trước và tổng lại là tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một mức giảm ờ, đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, cái lạm phát lõi của Mỹ thì lại tăng cao hơn kỳ vọng, tăng 0,5%, đưa cái lạm phát lõi của Mỹ vẫn dừng ở mức 5,5%. Đây là một mức rất cao. Vì chúng ta biết Fed căn cứ vào chỉ số lạm phát lõi và PCE là một trong những chỉ số tham chiếu chính để tính cái uh, toán việc tăng lãi suất, tính toán lạm phát Fed kỳ vọng là lạm phát về mức quanh 2% nhưng hiện nay lạm phát lõi vẫn 5,5%. Nó vẫn còn quá xa vời so với mục tiêu 2% của Fed. Bên cạnh đó, ngày thứ tư thì ờ, thông tin về doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất PPI thì đều giảm. Tuy nhiên, nó là một mức giảm nhẹ so với kỳ vọng. Doanh số bán lẻ giảm nhẹ là 0,4% so với mức kỳ vọng là 0, âm 0,3%. Doanh số Ờ, chỉ số giá sản xuất PPI thì giảm ờ, là âm 0,1% so với mức kỳ vọng là tăng 0,3. Nói chung là chỉ doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất thì không ảnh hưởng nhiều thị trường. Tuần qua ba thông tin quan trọng nhất chính là chỉ số lạm phát CPI, doanh số bán lẻ và chỉ số PPI thì hầu hết là như kỳ vọng của giới chuyên gia. Do vậy thị trường biến động không quá mạnh từ cái thông tin được công bố. Ngân hàng Trung ương châu Âu thì vào ngày thứ năm cũng đã tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất từ mức 3% lên 3,5%. Cái ờ, niềm tin tiêu dùng của giới đầu tư người đầu tư thì giảm khá là mạnh từ 67 xuống 63,4 nhưng kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng thì lại giảm. Kỳ vọng lạm phát một năm tới thì giảm so với tháng trước. Tháng trước thì kỳ vọng một năm tới là lạm phát 4,1, tháng này giảm xuống 3,8. Có thể nói xét về thông tin kinh tế tuần qua thì nó không có gì đặc sắc và nó nếu riêng thông tin kinh tế thì nó sẽ không thể gây ra biến động mạnh trên thị trường. Vậy lý do nào dẫn đến cậu vàng của chúng ta và các sản phẩm như là tiền điện tử BTC thì tăng rất là mạnh mẽ, còn thị trường chứng khoán và các thị trường hàng hóa thì quay đầu giảm điểm. Có lẽ cái thông tin quan trọng nhất ảnh hưởng nó chính là cái thông tin đến từ vĩ mô, đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Như chúng ta biết, tuần trước thì SVB đã chính thức là được ờ, FIDC ờ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi của Liên bang Mỹ là đứng ra bảo hộ phá sản. Ngay đầu tuần thì trong tuần này thì chúng ta biết Moody, một trong những tổ chức xếp hạng tín ờ, nhiệm lớn nhất thế giới và uy tín nhất thế giới thì đã đưa ra cái nhận định là nền kinh tế Mỹ, hệ thống ngân hàng khá tiêu cực và đã hạ cái triển vọng của nền kinh tế Mỹ xuống mức tiêu cực. Tuy nhiên chúng ta biết là chưa hạ bậc tiến nhiệm nha. Đây mới là hạ cái ờ, triển vọng thôi. Điều này chúng ta có thể hiểu được. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã tuyên bố là trường hợp ờ, SVB ờ, và Signature Bank là những trường hợp ngoại lệ và những khoản tiền gửi của người đầu tư trong tương lai không phải mọi khoản tiền gửi đều được bảo vệ điều này thì nó hoàn toàn nó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người gửi tiền tức là những khoản tiền trong tương lai của họ hoàn toàn có thể là những khoản tiền vượt bảo hiểm chưa chắc đã được bảo vệ và có thể lấy lại được à, đầy đủ đấy đấy là nên cái niềm tin giữa người gửi tiền về hệ thống tín dụng hiện nay là đang ở mức rất là thấp à, chúng ta biết SVB à, bị phá sản chủ yếu do việc là bành răn tức là niềm tin giữa người gửi tiền với tổ chức tín dụng à, mà cái nguyên nhân sâu xa của nó cũng bắt nguồn từ một số người có ảnh hưởng uy tín lớn trên thị trường tài chính à, sử dụng mạng xã hội kêu gọi à, nhà đầu tư rút tiền và chúng ta biết với một ngân hàng mà quy mô tổng tài sản hơn 200 tỷ mà một ngày rút 42 tỷ thì làm sao có tiền để trả đúng không ạ hơn 20% tổng tài sản vì chúng ta biết là ngân hàng nó chỉ là đơn vị trung gian giữa huy động vốn và cho vay, kết nối giữa người gửi và người vay. Bây giờ thì với cái quy mô tài sản của SVB thì chúng ta biết là bình thường với cái tỷ lệ tiền mặt lớn kết hợp với tài sản đa phần nằm ở tài sản ít rủi ro là trái phiếu chính phủ bình thường là nó rất là an toàn nhưng trong điều kiện Fed tăng lãi suất thì tự nhiên trái phiếu khi lãi suất tăng thì trái phiếu giảm điều này đồng nghĩa việc nó lại trở thành một tài sản rủi ro đấy nếu chúng ta đối chiếu với hệ thống ngân hàng Việt Nam thì nếu theo chuẩn quốc tế này có lẽ Việt Nam chả còn ngân hàng nào tồn tại hết tài sản của ngân hàng Việt Nam ờ, đa phần là cầm cố sổ đỏ thôi Đấy, đa phần là giấy thôi chúng ta biết hơn 70% là tài sản đảm bảo thế chấp là giấy tức là các ngân hàng Việt Nam cầm toàn giấy cầm toàn sổ đỏ Ờ, tính thanh khoản thì rất là thấp đúng không? Đặc biệt trong điều kiện mà thị trường tại ờ, thị trường bất động sản đóng băng thế này. Nếu bây giờ mà người đầu tư Việt Nam cũng đến rút tiền người gửi tiền, đến rút tiền như ở Mỹ thì có lẽ không ngân hàng nào của Việt Nam là tồn tại. Nên chúng ta phải hiểu cái bản chất lần này nó đang hơi khác một chút so với 208. 208 thì khủng hoảng nó tính chính là từ rủi ro cái tài sản nợ xấu từ bất động sản. Còn bây giờ theo tôi tôi đang nhìn thấy là chủ yếu nằm ở cái khủng hoảng niềm tin. Mà một khi hệ thống banh răn nó xảy ra thì chúng ta biết là nếu một khi niềm quan hệ tín dụng, quan hệ người gửi tiền với tổ chức tín dụng chủ yếu dựa trên niềm tin. Một khi mà không có niềm tin nữa, người đầu tư mà hào hạt rút tiền thì chúng ta không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và chúng ta không thể biết được quy mô của nó. Tương lai hiện nay đang khá là bất định. Đấy. Và có lẽ chính cái yếu tố bất định này thì nó mới là yếu tố thúc đẩy cái giới đầu tư lao vào mua đuổi vàng đầu cơ bằng mọi giá mới đẩy giá vàng tăng một cách chóng vánh tăng 150 đô gần ờ, gần 150 đô trong vòng một tuần đẩy giá BTC Bitcoin tăng rất là mạnh mẽ Đấy, từ mức 20.000 bùng nổ lên 28.000 theo tôi đây là lý do chính chứ không hẳn là không không phải là do cái biến động kinh tế nhé bởi vì xét về thông tin kinh tế thì chúng ta không biến động. Tuần qua hầu như mọi thông tin kinh tế đều trong dự báo của giới đầu tư. Và đây mới chính là yếu tố bất định khó phán đoán này. Bởi vì một khi mà giá biến động không tuân theo quy luật kinh tế, nó biến động dựa trên yếu tố tâm lý và dựa trên những điều kiện bất định thì chúng ta cũng sẽ khá khó tính toán cho việc giao dịch. Đấy, các bạn lưu ý nha. Cái này khá là khó tính toán cho việc giao dịch. Nên tuần này sẽ là một tuần rất khó giao dịch. Đặc biệt tuần này lại giữa tuần có cuộc họp của Fed và có cái tâm điểm chính là cái biên bản cuộc họp của Fed thì nó sẽ lại càng khó giao dịch hơn. Bên cạnh đó thì trong thông tin vĩ mô tuần qua thì cái ngân hàng lớn thứ hai uh, của Thụy Sĩ Credit Suisse thì đã phải bảo hộ uh, tìm cách để phải bán mình nói chung là phải bán mình uh, ờ, UBS đã đứng ra đồng ý mua lại Credit với uh, giá trị là 3,25 tỷ đô. Uh, khi ngân uh, chính phủ Thụy Sĩ đứng ra dàn xếp cuộc sát nhập này. Hai cuộc sát nhập giữa hai gã khổng lồ lớn nhất của nơi mà trước kia thường được coi là an toàn nhất thế giới là túi tiền, là nơi giữ tài sản của các nhà tài phiệt thì hiện nay với vụ việc Credit Suisse này chúng ta có thể thấy là nó bắt đầu manh nha cái dấu hiệu là nó không hẳn an toàn như người ta vẫn nghĩ. Nếu chúng ta nhìn lại thì quy mô của hai ngân hàng UBS và Credit Suisse này năm 2010 là tương đồng nhau. Đấy, lúc đấy quy mô vốn hóa đều rơi khoảng 50 tỷ đô. Tuy nhiên UBS giữ được phong độ và tiếp tục duy trì ở mức tuy quy mô có lúc lên có lúc xuống nhưng càng ngày càng bứt tốc xa CRI và hiện nay à, theo giá trị vốn hóa thì quy mô UBS đang gấp gần 10 lần Credit và với mức mua lại hơn 3 tỷ đô thì tức là định giá của Credit đã giảm rất là nhanh nếu so với 2010 thì nó chỉ còn phân nửa à, 1 5% so với cái mức vốn hóa 2010 một mức rất là chóng vánh còn chúng ta muốn biết ngân hàng này à, lớn bao nhiêu thì chúng ta biết tổng tài sản của Credit C này là 574 tỷ đô, lớn hơn quy mô của Lehman Brothers. Đấy. Ngân hàng này cũng quản lý khối tài sản là 1.700 tỷ đô của khách hàng, tức là một quy mô, một con khủng long rất là lớn. Và rất may chính phủ uh, Thụy Sĩ đã ra tay can thiệp kịp thời để tránh một sự đổ vỡ lớn gây mất niềm tin trên thị trường tài chính. Bởi vì với quy mô của credit này nếu mà bảo hộ phá sản thì có lẽ nó sẽ là một cái đòn rất là mạnh dáng thị trường tài chính. Rất may là sự dàn xếp này nó đã xong. Tuy nhiên, hệ quả đằng sau và hệ lụy của nó thì còn rất lớn. Thứ nhất là cái niềm tin giữa người gửi tiền và tổ chức tín dụng hiện nay là đang ở mức khá là thấp. Đấy. Do vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong tương lai. Nó là một cái dấu hiệu báo trước. Chúng ta biết là ngân hàng trung ương còn chưa tăng lãi suất xong cơ. Đấy. Mới manh nha tăng lãi suất một năm nay đưa lãi suất từ mức 0 và âm lên mức lãi suất 3 đến 5% tùy ngân hàng trung ương mà hệ thống tài chính đã cho thấy những cái dấu hiệu dạn vỡ, đứt gãy thì chúng ta không biết là khi ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sau đó giữ nó trên cao một thời gian dài thì cái hệ lụy tài chính nó lớn như thế nào thì chúng ta chưa biết được. Ờ, hiện nay là vì nếu xét trên bình diện vĩ mô thì nền kinh tế thế giới là xấu, xấu thì là chắc chắn là xấu rồi. Nhưng xấu bao nhiêu và xấu như thế nào thì chúng ta chưa biết tức là xét về mí mô nó sẽ khá là bất định do vậy ở ở cái giai đoạn này nói về một cuộc khủng hoảng hay suy thoái chúng ta chưa thể biết được là quy mô nó sẽ bao nhiêu ít nhất là nền kinh tế là suy thoái thì là chắc chắn nó sẽ phải suy giảm nhưng còn suy thoái lớn đến mức khủng hoảng hay là khủng hoảng lớn đến mức đại khủng hoảng thì chúng ta chưa biết chúng ta cần chờ thêm dữ liệu hiện nay thì cũng khá nhiều cái ờ, tổ chức truyền thông cũng có nói đến việc là việc ừ, phá sản của một số ngân hàng trên quy mô uh, đây là việc đơn lẻ và không ảnh hưởng đến thị trường tài chính thì theo tôi nó cũng không đúng lắm. Cái luận điệu này thì đã được nghe từ năm 2008 lúc những ngân hàng đầu tiên của Mỹ phá sản đầu năm 2008 đều bảo là không đủ lớn. Nhưng mà 6 tháng sau khi quả bom tạ Lehman Brothers xảy ra thì lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra lúc đó nó là quá muộn rồi. Tài sản lúc đó nó đã bốc hơi đến 7-80% rồi. Còn gì nữa đâu. Do vậy ở thời điểm này chúng ta hết sức cẩn thận nhé. Đó là về yếu tố vĩ mô thì nó khá là bất định và khá nhiều thông tin tiêu cực. Còn à, chúng ta trở lại với à, thông tin định kỳ của chúng ta chính là thông tin kinh tế tuần sau. Tuần sau nhé, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin kinh tế nào của thế giới quan trọng được công bố. Ngày thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng thông tin của CP của Canada này, có chủ tịch ECB phát biểu này, thông tin doanh số bán nhà đã qua sử dụng của Mỹ. Ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin là CPI của Anh. Dự kiến CPI của Anh tiếp tục đứng ở mức rất là cao, tuy có giảm nhẹ từ mức 10,1 xuống 9,9. Tâm điểm ngày thứ ba thứ tư à, tâm điểm sẽ rơi vào là tối thứ tư mà dạng sáng ngày thứ năm chính là cuộc họp FOMC. Dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25% đưa mức lãi suất của Fed từ 4.5 đến 4.75 lên là 4.75 đến 5%. À, ờ, cái việc tăng lãi suất này theo tôi nó sẽ không bất ngờ và nó là phù hợp. Tôi sẽ bất ngờ nếu Fed không tăng lãi suất. Đấy. Còn nếu mà Fed tăng lãi suất 0.25 thì cũng hơi bất ngờ nhưng sẽ không bất ngờ bằng việc Fed không tăng lãi suất. Nếu Fed tăng lãi suất 0.25 theo tôi là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều thị trường mà lúc đó thị trường sẽ quan tâm đến cái biên bản của Fed tức là cái uh, biểu đồ ma trận và nó thể hiện quan điểm tăng lãi suất các chủ phương Fed trong tương lai cũng như cái quan tâm đến cái dự báo kinh tế của Fed FOMC Economic Projection. Chúng ta biết là tại uh, cuối mỗi quý thì uh, cuộc họp vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 Fed luôn có cái dự báo kinh tế là FOMC Economic Projection. Cái này là chính dự báo nền kinh tế Mỹ trong tương lai, dự báo lãi suất, dự báo lạm phát cũng như là cái đánh giá của Fed uh, những cái chính sách hành động của Fed về việc tăng giảm lãi suất trong tương lai. Cái này theo tôi nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tuần tới. Cái quan điểm của Fed về lãi suất tiếp theo sau cuộc họp tháng 3 là như thế nào? Và quan điểm của Fed về giữ lãi suất ở trên cao đến bao giờ? Vì bây giờ khá nhiều luồng ý kiến đưa ra là Fed sẽ nhanh chóng hạ lãi suất vào cuối năm 2023 thì chúng ta cần chờ xem. Đó đều là những quan điểm cá nhân dự đoán đấy mà còn cuối cùng chúng ta phải chờ quyết định cuối cùng của Fed nó sẽ thể hiện trong cái biên bản cuộc họp FOMC của Fed bên cạnh đó thì việc cái ngài Powell họp báo bình luận về chính sách tiền tệ bình luận về thị trường bình luận về cái cuộc khủng hoảng à, ngắn hạn việc phá sản một số ngân hàng nó cũng rất là đáng chú ý và nó hứa hẹn sẽ gây ra sự biến động mạnh trên thị trường tài chính tại phiên hôm đó và đến à, ngày hôm sau thì ngân hàng trung ương Thụy Sĩ dự kiến cũng tăng lãi suất cơ bản lên 50 điểm phần trăm. Chúng ta biết là lãi suất của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ là một trong những ngân hàng lãi suất ở mức thấp nhất, chỉ sau ngân hàng trung ương Nhật. Đấy, mà hiện nay ngân hàng trung ương Thụy Sĩ mới nâng lãi suất lên 1% thì ngân hàng số 2 Credit Suisse đã không thể tồn tại, đã bị xóa sổ và thâu tóm thì không biết là khi ngân hàng Thụy Sĩ tiếp tục nâng lãi suất lên những mức cao hơn thì hệ lụy đằng sau là gì? Chúng ta cần phải chờ đợi thị trường nó trả lời. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến cũng sẽ tiếp tục tăng lãi suất 20 điểm phần trăm, 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất từ mức 4 lên 4,25 theo sát Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó. Ngày thứ năm thì buổi tối Mỹ cũng có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu, doanh số bán nhà mới. Ngày thứ sáu thì chúng ta có chỉ số PMI của các nước châu Âu, khối sản xuất và khối dịch vụ, PMI của Anh khối sản xuất và khối dịch vụ chúng ta sẽ có cái nhìn đánh giá nó toàn diện về nền kinh tế châu Âu. Ờ, vì cái chỉ số PMI này thì hầu hết là nó đang đứng ở mấp mé trên dưới 50 nên nó sẽ khá là quan trọng. PMI sản xuất thì hầu hết đứng dưới 50, PMI dịch vụ thì đang đứng trên 50. Ngoài ra thì Mỹ chúng ta sẽ có đơn đặt hàng hóa lâu bền và có chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ flat. Nói chung trong tuần thì thông tin được giải đều từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu. Tuy nhiên thông tin quan trọng nhất chính là cuộc họp của Fed đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm. Tuần tới xét về thông tin vĩ mô theo tôi có lẽ là sau vụ credit suisse thì hiện tại nó sẽ chưa có thông tin nào vĩ mô lớn ảnh hưởng. Do vậy sẽ trở lại với quy luật thông thường là thị trường sẽ dựa trên thông tin kinh tế để phán đoán đường đi và tiếp tục giao dịch. Do vậy tuần tới về thông tin vĩ mô thì theo tôi nó đã hấp thụ hết và phản ánh vào giá. Tuần tới các thị trường sẽ phản ánh thông tin kinh tế và đặc biệt là thông tin biên bản của học của Fed. Đó là xét trên yếu tố thông tin. Còn xét trên yếu tố kỹ thuật, chúng ta sẽ trải qua tùy từng thị trường một thôi. Thứ nhất là chỉ số đô la ghi thì chúng ta nhìn thấy mặc dù tuần qua cậu vàng tăng giá rất là mạnh nhưng chỉ số đô la vẫn khá là ổn định vẫn đi duy trì trong biên độ là trên dưới 104 ờ, thôi, không có gì bất ngờ. Nếu không có diễn biến bất thường xảy ra thì chỉ số DXY này sẽ được hỗ trợ ờ, khi của biên bản cuộc họp của Fed ra. Còn nếu không thì khả năng chỉ số này vẫn tiếp tục đi ngang trong vùng là 0.3 0.03.5 đến 0.04.5. Nói chung là nó không biến động mạnh. À, tuần qua thì à, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm bị bán khá là mạnh Nói chung các kỳ hạn lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bị bán rất là mạnh từ mức 4% à, của cách đây 3 tuần đã giảm xuống quanh mức 3,4%, một mức giảm khá là mạnh. Có lẽ giới đầu tư đã lạc quan quá sớm <coughs> khi đoán Fed sẽ phải dừng tăng lãi suất và ừ, sẽ sớm giảm lãi suất. Theo tôi điều này là không đúng. Đây là quan điểm cá nhân nhé theo quan điểm tôi nếu bây giờ Fed dừng tăng lãi suất nó mới là vấn đề lớn nhất của thị trường bởi vì lúc đây nó sẽ dấy lên câu hỏi là nền kinh tế phải chăng nó rất là xấu buộc Fed phải thay đổi quan điểm nên theo tôi để thị trường ít biến động nhất có lẽ là cái kịch bản Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,25% là kịch bản phù hợp nhất. Còn nếu Fed vẫn tiếp tục mạnh tay tăng 0.5% thì nó thể hiện quan điểm rất cứng rắn của Fed thì hoàn toàn thị trường tài chính cũng có thể biến động uh, giảm khá là mạnh bởi vì lúc đó thị trường đã mở hội ăn mừng, bật sâm panh quá sớm và Fed hành động không như những gì mọi người nghĩ. Đấy. Do vậy, cái tuần tới sẽ một tuần rất là đáng chú ý. Đối với à, vàng thì à, sau khi tiến lên 1989, vàng hiện nay đang điều chỉnh ở vùng 1975. Theo tôi tuần này là một tuần rất là khó giao dịch. Nếu mà các bạn nào ít kinh nghiệm có lẽ là chúng ta nên nghỉ. Còn từ giờ trước cuộc họp của Fed nếu mà vàng quay trở lại lên đến vùng 199x ờ, thì tôi nghĩ là vùng 199x là vùng mọi người có thể canh bán. Mọi người dừng lỗ khi vàng phá qua vùng 1 à, 2000x. Có lẽ là dừng lỗ 10 đô. Và chốt lời thì các bạn hướng về vùng 1950 nhá. Còn tuần này có lẽ là chúng ta như vậy và buộc phải chờ đợi cuộc họp của Fed sau đó đưa ra cái ờ, chiến lược giao dịch tiếp theo sau. Những bạn nào ít kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể nghỉ giao dịch trong tuần này. Vì hiện nay điều kiện vĩ mô thì bất định, cuộc họp của Fed thì nó rất là bản lề, cực kỳ quan trọng. Do vậy, chúng ta cần chờ đợi xem biên bản của Fed đưa ra như thế nào, nó định hướng cho chính sách của Fed cả năm nay. Do vậy, giới đầu tư khá là chờ đợi. Còn à, cá nhân vàng thì tôi nghĩ là cậu vàng đã đang phản ứng thái quá. Nó thể hiện giới đầu tư đang lạc quan thái quá khi đẩy giá vàng tăng rất là mạnh trong điều kiện các thị trường khác biến động bình thường. Đấy, chỉ số đô la không hề giảm mạnh chỉ có lãi suất uh, trái phiếu chính phủ Mỹ thì giảm mạnh thôi. Có thể nói là giới đầu tư đang hành động uh, có lẽ là đang chạy trước thị trường, tức là đang bán mạnh trái phiếu hơi vô lý và mua mạnh vàng với BTC theo tôi mở hội hơi sớm. Đó là chiến lược cậu vàng. Còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì cá nhân tôi nhìn thấy chỉ số chứng khoán Mỹ là vẫn sau khi break out 32.000 800 thì nó tiếp tục xu hướng chính là đao downtrend thôi. Đương nhiên là nó hoàn toàn có thể test trở lại khu vực 32.833 trước khi đao downtrend xuống mức những mức mạnh hơn. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm là sau khi quá trình tái phân phối kết thúc thì chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ hướng về vùng giá quanh 29.000, test lại mức 29.000. À, ngày thứ sáu vừa qua thì có một cây volume rất là lớn, nó thể hiện là cái lực bắt đáy cũng mạnh nhưng mà lực bán thì cũng không hề nhỏ Thông thường sau mỗi cây volume lớn này thì chỉ số chứng khoán Mỹ thường có một nhịp phục hồi kỹ thuật trước khi đi xuôi chiều xu hướng là giảm giá. Do vậy, chiến lược chứng khoán Mỹ tuần tới, chỉ số chứng khoán Dow Jones chúng ta canh bán quanh 33.000 nhé Dừng lỗ tầm 33.500. À, Chỗ lòi thì chúng ta hướng đến à, ngắn thì là 31.000, xa hơn thì hướng về 30.000 nhé Đối với dầu, dầu thì à, Tuần qua đã phá qua năm rồi, phá một cách không thương tiếc luôn, phá ngay đầu tuần. Do vậy, dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến cái mức tiếp theo sẽ là quanh mức 62 63 đô. Theo tôi mức 62 63 đây chính là một mức hỗ trợ mạnh, dầu hoàn toàn sẽ có phục hồi kỹ thuật test lên. Do vậy, quan điểm cá nhân tôi, quý vị có thể canh mua dầu ở vùng 62 63 đô, dừng lỗ phá qua 60 đô, chốt lời chúng ta hướng đến vùng 70 đô. Đấy là dầu tuần tới chỉ một chiều canh mua thôi <coughs> đối với BTC BTC thì hiện nay nó phá qua cái nó đã hình thành cái mô hình vai đầu vai tất nhiên là mô hình này không được đẹp bởi vì hai cái vai của nó không cân đặc biệt cái vai phải hình thành quá gấp và với một việc nó bứt phá rất là mạnh mẽ qua cái đường viền cổ 25.000 thì có thể nói tạm thời để đi hết target thì BTC sẽ hướng đến vùng giá 34.000. Trước khi tiến đến 34.000 nó sẽ gặp các mức kháng cự ở vùng giá 28.000 này, 32.000 này. Do vậy theo tôi đối với BTC thì bán thì chúng ta không bán đâu. Nhưng nếu trường hợp mà điều chỉnh về 24 năm 25 quý vị có thể mua tại đây. Đấy, chúng ta dừng lỗ 1.000 giá 235. Chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 32 34 000 đó là BTC đúng các cặp tiền tệ <coughs> đúng các cặp tiền tệ nhé thì rõ ràng xu hướng nó cũng không không không được rõ ràng nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm là đô la index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến là sideways sau cuộc họp của Fed do vậy chúng ta vẫn sẽ canh bán thôi à, tuần trước thì à, euro lên đến 750 là quay đầu đi xuống giảm 200 giá tuần này chúng ta vẫn sẽ canh bán nhưng có lẽ chúng ta canh bán ở vùng quanh 800 nhá 800 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 200 pip cho tôi 200 <clears throat> đến 300 pip, tôi chốt lời ở 600 đến 500. Đối với ờ, đồng bảng đúng trong bảng thì khá là khó lường. Tôi nghĩ là bảng đang trên đà là nếu nó phục hồi lên cạnh trên của tích lũy thì chúng ta có thể thành ngành bán nhé. Quanh 1.2 400, 1.2 430. Các bạn dừng lỗ 1.2 500 cho tôi. Còn chốt lời 300 giá nhé. 1.2100. Đó. Đó đồng bảng chúng ta canh cạnh ờ, cận trên. Đó. Ờ, chốt lời khi test về cận giữa và dừng lỗ khi phá qua. Đó là chiến lược của đồng bảng. Đối với đồng ờ, Uyên thì tôi nghĩ là giới đầu tư ngoài việc chú ẩn vào vàng thì hiện nay cũng đang mở hội ăn mừng và chú ẩn vào đồng yên. Nhưng theo tôi điều này nó không được hợp lý cho lắm. Thứ nhất là lãi suất của Fed vẫn đang tiếp tục tăng và giữ trên cao. Thứ hai là đồng yên chưa hề thay đổi chính sách, vẫn đang ở chế độ là tiền tệ lỏng lẻo. Do vậy tôi không tin tưởng khả năng đồng yên sẽ mạnh lên trong thời gian này. Tôi nghĩ là đồng yên hiện nay giữ cho khả năng giảm giá ít thì nó đã là phù hợp trong năm nay rồi. Đến khi nào đồng yên thay đổi. Do vậy quan điểm cá nhân tôi <clears throat> đồng yên tuần này chúng ta sẽ có hai vùng chúng ta canh mua vùng thứ nhất là chúng ta canh mua quanh 31.000 à, 131 chúng ta dừng lỗ 70 pip và chúng ta chốt lời thì hướng đến 134 xa hơn là 135 nếu 131 này bị phá vỡ thì có lẽ điểm tiếp theo của chúng ta canh mua chúng ta mua 138 131 nhé nếu điểm này bị phá vỡ bị dừng lỗ là ở 130 chúng ta dừng lỗ 130 đấy mua 138 131 dừng lỗ 130 chốt lời hướng đến 134 135 nếu điểm này bị phá lỗ thì chúng ta kỳ vọng là đồng yên sẽ test về đáy cũ là mua dưới 128 127 5 128 dừng lỗ khi giá phá qua 127 và chốt lời thì hướng đến là 132 134 Đồng yên tuần tới cả hai chiều chúng ta chỉ một chiều canh mua lên thôi không có bán xuống nhé đối với ờ, đồng Australia trên đô la Mỹ đồng này thì ờ, đang có xu hướng phục hồi kỹ thuật tôi nghĩ là đối với đồng ờ, AUD trên USD chúng ta sẽ canh bán quanh M200 thôi không trống 6850 cộng trừ 10 pip nhá. Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi. Đối ứng đồng NZD trên USD. NZD trên USD thì thôi, tôi không nhìn thấy cái xác suất mua bán của nó đâu. USD CAD theo tôi cũng thôi tôi chỉ lưu ý quý vị một ờ, điều thôi đó là thứ nhất là cậu vàng hiện nay thì theo tôi là đang phản ứng quá khích đấy bởi vì nếu nền kinh tế thật sự bất ổn và rơi suy thoái thì vàng là những tài sản mà thanh khoản cao luôn bị lôi ra bán tháo đầu tiên cùng những tài sản khác như là trái phiếu chính phủ Mỹ cũng như là cổ phiếu chứ không phải là vàng được hưởng lợi. Chúng ta nhớ lại giai đoạn đầu năm 2008 đây, lúc đó vàng cũng bị bán tháo khá là mạnh <coughs> Vàng khi đó đã trải qua cái ờ, nhịp điều chỉnh giảm giá rất là mạnh mẽ. À, từ 1032 lập đỉnh năm đầu 2008 rơi xuống đến 680 trước khi đi lên cơ mà, giảm 34% cơ mà. Nên không phải là cứ khủng hoảng là vàng tăng bạn nhé. Khủng hoảng vàng là một trong những tài sản thanh xả khoản đầu tiên bị lôi ra bán tháo đấy. <coughs> Nếu mà chiếu theo mức giảm 208 nếu thật sự khủng hoảng xảy ra vàng giảm ba mấy phần trăm thì vàng phải giảm đâu đó tầm sáu bảy trăm đô chứ không ít đâu do vậy cái hiện nay mà giới đầu tư lao mua vàng là theo tôi đây đang là hiệu ứng FOMO và nó rất là nguy hiểm tiềm năng tạo cái ờ, đợt sụt giảm rất là cao nên các bạn phải cẩn thận với các lệnh mua đối với BTC cũng vậy thôi theo tôi thì BTC nếu tôi nhìn dài ra thì tôi thấy có một chút bất ổn mặc dù nó tạo ra cái mô hình ờ, vai đầu vai nó khá là ổn phù hợp cho quá trình tạo đáy cái thời gian thì BTC cũng đã giảm được một năm trước khi tạo đáy nó rất là phù hợp với những chu kỳ trước nhưng chu kỳ này thì tôi thấy nó có những điểm bất thường nó khá là nhiều do vậy đây cũng là một trong những cái điểm mà tôi đang hơi lăn tăn đối với BTC đấy tức là chúng ta nhìn cái chu kỳ trước thì hầu hết là BTC được hỗ trợ bởi đường MA200 và không phá qua. Chu kỳ này chúng ta đã nhìn thấy BTC đã đứng ở dưới MA200 rất là lâu, kéo dài 8 tháng đứng ở dưới MA200. Đây là một mức nó rất là không tưởng nên nó hoàn toàn có thể cho thấy là thị trường bước vào thị trường gấu. Đấy. Cũng như trong điều kiện hiện nay thị trường bất ổn, BTC thì sinh ra trong giai đoạn là và thị trường tiền điện tử sinh ra trong giai đoạn là tiền rẻ tức là thập niên từ 2009 trở đi. Do vậy chúng ta chưa biết được BTC liệu có tồn tại được hoặc thị trường tiền tử sẽ phát triển ra sao khi mà giai đoạn tiền rẻ kết thúc và thị trường đang bước vào giai đoạn là thập kỷ tiền đắt từ hai từ giờ cho đến 2030. Do vậy chúng ta chưa chưa thể khẳng định được. Cũng như nếu nhìn theo kỹ thuật thì tôi thấy đây hoàn toàn có thể là một dấu hiệu, có thể là một sóng phục hồi kỹ thuật nếu BTC mà phục hồi lên vùng 32 34 nghìn sau đó quay đầu giảm giá thì hoàn toàn nó có thể là hình thành một sóng phục hồi kỹ thuật B trước khi tiến vào sóng C. Đấy. Cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng là BTC về được vùng 10 12 ngàn thì khá là lý tưởng nhưng mà không biết được. Có một điểm bất thường nữa là tôi thấy xảy ra ở BTC đấy là thông thường thì các mã oncoin là thường giảm với tỷ lệ giảm mạnh hơn BTC rất là nhiều bởi vì mỗi khi tăng thì cũng tăng rất là mạnh nhưng hiện nay tôi đang thấy là ETH và BNB thì đang có tỷ lệ giảm nó không không tương ứng và vẫn đang đứng ở vùng giá khá neo ở khá là cao nếu bây giờ thị trường tiền điện tử tiếp tục bước vào một chu kỳ uh, siêu chu kỳ lập đỉnh mới thì tôi cũng không tưởng tượng ra lúc đó là các altcoin sẽ bay đến đâu do vậy tôi đang thấy nó khá là bất hợp lý tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi và dự đoán tương lai thì tôi đang nhìn thấy nhịp lên này với những lý do như vậy thì cá nhân tôi đánh giá nhịp lên này BTC đơn thuần nó là một nhịp sóng phục hồi kỹ thuật của cái nhịp rơi từ 69.000 xuống 16.000 và sóng phục hồi kỹ thuật này dự kiến từ 16.000 sẽ phục hồi lên 34.000 sau đó sẽ bước sóng C từ 34.000 về vùng đâu đó 10-12.000 đây là quan điểm cá nhân tôi tương lai là những điều chưa xảy ra chúng ta phải chờ đợi xem tương lai xảy ra như thế nào chúc <clears throat> quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công